Hello, xin chào anh chị em và các bạn. À, chúc anh chị em và các bạn à, có một buổi sáng à, thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. À, chúng ta lại tiếp tục à, với cái thông tin vào buổi sáng hôm nay. Thị trường hôm nay có gì? À, các thông tin nào cần lưu ý trong thời gian tới? Hello, xin chào anh chị em và các bạn đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. À nếu chúng ta đang có mặt thì ờ, có thể comment ở phần bên dưới để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu À, <clears throat> đầu tiên khi mà chúng ta vào buổi sáng cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải nghiên cứu về thông tin vậy các thông tin chúng ta cần những lưu ý những cái gì khi mà chúng ta bước vào tham gia vào thị trường thì ở đây nó có một cái Google Alert các bạn có thể nghiên cứu và để khi các thông tin mà các bạn đưa vào thì thường là buổi sáng cũng có một cái thông tin như là Google Alert để gửi cho Dũng là các thông tin chẳng hạn là nhìn nhận chính sách tài chính của Fed trong một ờ, trăm linh một năm trở đây Fed đối mặt lựa chọn khó khăn trong gì ạ à? tăng lãi suất hay là lo ngại của Fed lo lo ngại Fed tăng lãi suất mạnh tay và áp lực ờ, nặng nề lên trường chúng ta còn rất nhiều thứ khác nữa chứng khoán ngày 25 tháng 7 thị trường ảm đạm khối lượng tất cả những thông tin thì sẽ được cập nhật đây có những thông tin có thể liên quan lạm phát ở đây thì Dũng uh, tập trung vào những cái uh, liên quan lạm phát thì khi mà các bạn đọc những cái thông tin như này thì các bạn sẽ thấy rằng là thị trường phản ánh như thế nào với lạm phát bởi vì hôm qua Dũng có chia sẻ các bạn đó là gì ạ à, bình thường này đây là một cái chỉ số đây là cái chỉ số của đồng USD à, chỉ số đồng USD của Hoa Kỳ vậy khi mà chỉ số này mà thường là nếu mà lạm phát mà gia tăng thì điều gì diễn ra theo các bạn nếu lạm phát thường là gia tăng thì điều diễn ra tức là thường lạm phát gia tăng thì có phải cái chỉ số này sẽ tăng mạnh đúng không ạ bao nhiêu bạn biết biết điều này à? nếu mà chúng ta nhìn thấy là trong trường hợp mà lạm phát gia tăng thì thông thường cái chỉ báo của đồng đô la Mỹ này tăng rất mạnh bởi vì lúc này người ta có xu hướng là gì ạ chuyển các đồng tài tiền khác sang đồng đô la nên chính vì vậy thì đồng đô la sẽ tăng mạnh quan trọng là chúng ta đang nhìn thấy đồng đô la các thông tin có thể diễn ra vào một vài ngày sắp tới thì đồng đô la đang có những điều chỉnh ngắn hạn ở trong cái giai đoạn chúng ta gọi là đây là cái đợt điều chỉnh ngắn hạn ở đây vậy đồng đô la tiếp tục còn lên hay không thì chúng ta chưa biết được đúng không đồng đô la có tiếp tục lên hay không thì chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến của đồng USD này à, tại sao một số bạn thì thực tế là Dũng nghĩ là nghĩ là các bạn nếu các bạn nghiên cứu và tìm hiểu các quy luật của nó và nắm rõ được cái thông tin tại sao chúng ta phải phân tích như vậy thì chúng ta hiểu rõ hơn còn khi mà chúng ta nghĩ tại vì thực tế là nếu chúng ta nghĩ thì cái quan trọng nhất để chúng ta đưa ra quyết định là chúng ta có gì ạ kiếm được tiền trong thị trường hay không đấy là thứ nhất cái thứ hai là chúng ta sau mỗi hàng năm chúng ta có bao nhiêu lợi nhuận trong mỗi một năm đấy mới là con số quan trọng chứ của con số quan trọng chúng ta đoán đúng hay đoán sai báo chị em hiểu điều này có thể comment số 1 được không nào? là cái vấn đề của chúng ta là chúng ta kiếm được lợi nhuận được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận và chúng ta giữ được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận chúng ta trong mỗi chu kỳ này chúng ta vào tham gia thị trường thời điểm nào chúng ta kiếm được cái lợi nhuận của chúng ta như thế nào chúng ta đưa ra quyết định như nào đấy mới là quan trọng còn bây giờ chúng ta cứ nói rằng là tôi đoán cái này đúng tôi đoán cái kia đúng tôi thế nọ tôi thế kia để tranh cãi nhau trong cái việc mà chúng ta chẳng hiểu rõ rằng là bản chất gốc gác là như nào thế thì về câu chuyện ở đây thì dũng cũng muốn nói lại để các mình anh chị em để các bạn có hiểu rõ đơn giản này à, tại sao chúng ta lại tập trung vào cái đồng tỷ giá USD bởi vì thứ nhất là tỷ giá USD nó ảnh hưởng đến lạm phát toàn cầu ảnh hưởng lạm phát toàn cầu và khi lạm phát toàn cầu nó diễn ra thì nó tác động luôn đến thị trường Việt Nam bởi Việt Nam chúng ta là nước đã gì ạ à? mở rất lớn đúng không Việt Nam chúng ta hiện tại là nước mở rất lớn mở có nghĩa là, là chúng ta gọi là chúng ta đã uh, có rất rất nhiều hiệp định thương mại với thế giới vậy khi mà thế giới mà bị lạm phát khi mà một số cái đồng tiền thế giới nó đang mạnh lên thì rõ ràng là chúng ta gì ạ nhập hàng hóa về Việt Nam chúng ta sẽ đắt đỏ hơn rất nhiều khi mà đắt đỏ hơn rất nhiều thì rõ ràng là Việt Nam chúng ta bị lạm phát đấy cái điều đầu tiên là như vậy cái thứ hai là hàng hóa nó đắt đỏ lên thì chúng ta thấy là người tiêu dùng trên thế giới người ta cũng có nhu cầu mua sắm khi không có, có nhu cầu mua sắm thì cái việc mà chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ nếu chúng ta có là người xuất khẩu sang nước ngoài thì chúng ta cũng không gì ạ không bán được hàng hóa ra nên chúng ta thấy là hàng tồn kho trên thế giới trong tiền thời điểm hiện tại nó đang có xuống gia tăng nên chúng ta bảo chúng ta không quan tâm lạm phát hoặc là chúng ta không quan tâm đến tỷ giá đồng USD và chúng ta chỉ quan tâm đến cổ phiếu giá rẻ thì đấy là chúng ta gọi là đầu tư và chúng ta không hiểu rõ bản chất của nó là gì thế thì cách mà dũng đầu tư như thế này để các bạn có hiểu đơn giản này trong bất cứ xu hướng nào các bạn có thể không nhìn thấy à, cái cái mà dũng chia sẻ nó ở cái gốc của nó tức là thường thông thường mình sẽ quan tâm đến gì ạ lạm phát à, liên quan đến à, đầu tiên lạm phát thì trong lạm phát thì chúng ta có để ý một chút một số các chỉ số để chúng ta thấy rằng là nó cần phải lưu ý thế lạm phát đúng không khi mà lạm phát thì chúng ta đến quan tâm đến là các các rủ của cái, cái rổ nó tạo tạo ra lạm phát nhưng cái rủ giả sử như rủ hàng hóa tạo ra lạm phát như giá dầu hoặc là giá nhà đất hoặc là rất nhiều giá hàng hóa sản phẩm khác nữa tuy nhiên cái độ nhạy cảm nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy đó là tỷ giá đúng không tỷ giá tại vì tỷ giá nó đo lường lạm phát không những ở Việt Nam mà đo lường toàn bộ thế giới anh chị em biết không ạ cái đồng USD nó đo lường toàn bộ thế giới nên chúng ta tập trung vào đồng USD để chúng ta hiểu xem là cái tác động của USD như nào chẳng hạn đây chúng ta quan tâm đến cái việc mà Thái Lan là cái nước xuất khẩu cũng khá lớn với nước ngoài nên khi mà đồng tài Thái Lan vừa rồi mất giá rất là lớn thì nó cái sức mạnh cái sức cạnh tranh của đồng của của hàng hóa Thái Lan mạnh hơn Thái Lan của Việt Nam rất nhiều hay chúng ta thấy Indo cũng là cái nước mà xuất khẩu rất lớn thì rõ ràng là sức cạnh tranh của hàng hóa Indonesia GA à, sang nước ngoài nó mạnh hơn chúng ta nhiều nhưng chúng ta hiện tại là đưa ra cái chính sách là gì ạ làm sao để cân bằng cân bằng cái lạm phát tức là chúng ta đang giữ của đồng Việt Nam chúng ta khá là tốt thế thì ở đây chúng ta thấy là hàng hóa của chúng ta cạnh tranh so với gì ạ cạnh tranh so với hàng hóa của Indonesia và cạnh tranh do đồng hóa của Thái Lan tức là thấp hơn rất nhiều bởi vì khi họ đã gì ạ à, để cho cái hàng hóa cho cái đồng tiền của họ mất giá nhiều hơn tuy nhiên thì với cái đồng tiền chúng ta giữ được giá thì khi thị trường hồi phục thì nhờ nhà đầu tư nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài hoặc những người đang đang đầu tư Việt Nam có xu hướng là gì ạ tiếp tục đầu tư Việt Nam bởi vì họ thấy là chính phủ Việt Nam đã có sự cam kết đúng không họ có sự cam kết giữ tỷ giá ổn định nên cái việc mà dòng tiền rút ra khỏi Việt Nam sẽ ít hơn so với các nước khác hello bao nhiêu bạn đã hiểu điều này có thể comment số 2 đúng không ạ tức là khi mà chúng ta giữ được cái tỷ giá <clears throat> giữ được cái đồng Việt Nam so với các nước khác thì chúng ta sẽ có là nước uy tín hơn tuy nhiên thì áp lực lạm phát nó tiếp tục đi lên cái tỷ giá đồng Việt Nam tiếp tục đi lên à, tỷ giá cái biến động của hai thứ bắt đầu tiếp tục đi lên thì dẫn đến là chúng ta thấy là chúng ta cũng gì ạ à, phải cạnh tranh rất là lớn bởi vì thứ nhất là chúng ta xuất khẩu là khó khăn nên hàng hóa chúng ta xuất khẩu là không xuất khẩu được bởi vì không cạnh tranh được cái điều thứ hai là gì ạ à? cái điều thứ hai là chúng ta cần phải nợ công chúng ta đúng không nợ công có xu hướng tác động lên rất là lớn nên chính vì vậy thì các bạn hiểu đơn giản là dù là chúng ta dùng chính sách nào chăng nữa thì chúng ta cũng thấy là ở một giai đoạn nào đó có thể ok nhưng về lâu về dài hạn thì nó không thể đáp ứng được do cái tỷ giá đồng USD nó có tiếp tục tăng hay không trong trường hợp mà tỷ giá đồng USD tiếp tục tăng thì bắt buộc chúng ta lại tiếp tục phải phá giá đồng Việt Nam một lần nữa mà khi nó phá giá đồng Việt Nam một lần nữa thì chúng ta gọi là gọi là nó sẽ dẫn đến tình trạng chúng ta phải tăng lãi suất đúng không một là chúng ta lại tăng lãi suất lên cách thứ nhất là cho tăng lãi suất lên cái thứ hai chúng ta bán ngoại tệ ra đúng không chúng ta phải hiểu nguyên nhất là tăng lãi suất lên thứ hai chúng ta bán ngoại tệ lên để tạo ra cân bằng tỷ giá và thứ ba nữa là chúng ta có thể sử dụng một số các công cụ khác nữa nhưng bây hỏi đơn giản nhé thì bây đặt câu hỏi là nếu mà lạm phát tiếp tục gia tăng ở trong dạng này thì việc đầu tư công nó có có nên mở rộng đầu tư công không ạ khả năng các bạn thấy không ạ à? chúng ta cần phần phải liên kết phải tìm hiểu khi mà đầu tư công xảy ra thì dẫn đến là nó giống như chúng ta đang bơm tiền ra đúng không nên cái việc mà khi lạm phát hoặc khi mà mọi thứ nó đang ở mức căng như vậy thì cái việc mà chính sách đầu tư công nó sẽ bị ảnh hưởng nên đấy là cái cái một cái vòng luẩn quẩn mà chúng ta cần phải hiểu rõ được các quy luật của nó để chúng ta sẽ ảnh hưởng vậy khi đầu tư công mà nó không được gia tăng thì chúng ta biết ngành nào bị ảnh hưởng không ạ hello giúp chia sẻ những này để chúng ta tương tác với nhau chúng ta hiểu và chúng ta có thể đưa ra và khi chúng ta nhìn thấy cái điều này nhìn thấy không phải là như vậy và thực tế là như vậy thế thì ở đây tại sao nó lại nhìn thấy không phải như vậy và thực tế là như vậy để các bạn có thể chúng sẽ phân tích cho các bạn nhìn rõ cái điều này để chúng ta có thể hiểu rõ hơn thế là đầu tiên chúng ta sẽ nói quay trở lại tí nữa chúng ta sẽ phân tích quay trở lại đôi chút để các bạn nhìn thấy rõ rằng là khi các bạn phân tích về thị trường chứng khoán đó, thì chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta cần phải hiểu rõ toàn bộ bức tranh toàn cảnh thì lúc này chúng ta mới mới mới gì ạ mới, mới thấy rõ được chứ không phải thấy cổ phiếu rẻ không phải thấy nó nó điều chỉnh đi xuống mà chúng ta cứ nhảy vào chúng ta mua thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta nhìn thấy mà nó không phải như vậy đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là rõ ràng chúng ta đang nhìn thấy là lạm phát thì rõ ràng nó đang có dấu hiệu là gia tăng tức là Mỹ nó đang còn tiếp tục tạo ra cái gì ạ tạo ra một cái xu hướng đó là uh, tăng lãi suất trong thời gian tới thì ở đây chúng ta thấy là cái thông tin đấy thì gần như ai cũng biết rồi đúng không chúng ta nhìn thấy thông tin đấy ai cũng biết rồi và chúng ta thấy là thông tin đó nó đang gì ạ nó đang làm cho cái khi thông tin đó nó, nó diễn ra thì chúng ta nhìn thấy điều gì diễn ra đấy ạ nếu thông tin nó diễn ra thì rõ ràng cái này nó phải tăng đúng không cái tỷ giá cái đồng ờ, bảng xanh nó phải tăng như hiện tại chúng ta thấy là đồng xanh nó đang này, đang điều chỉnh Với điều chỉnh này có phải sự thật hay không chúng ta chưa biết được nha cái điều chỉnh này có phải sự thật hay không thì chúng ta chưa biết được vậy nếu trong trường hợp ngày 17 thì chúng ta đang hôm nay là ngày 26 ngày 27 mà tăng lãi suất thì cái việc mà cái biến động của cái giá cái tỷ giá này biến động của đồng bảng xanh này nó đang nằm trong cái biên rất lớn và hiện tại nó đang vùng cản đây là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh nếu trong trường hợp mà gì ạ à, sau khi nó biến động đây mà nó tăng tốc như thế này thì nó làm cho cái đồng USD nó tăng có thể lên 109 110 và tiếp tục lên nữa và đấy chính là nó áp lực lên gì ạ à? áp lực lên tỷ giá của chúng ta rất là lớn cực kỳ là lớn luôn nên bắt buộc các ngân hàng các chính phủ họ lại tiếp tục cần phải gì À? đưa ra chính sách kinh tế vĩ mô một là gì ạ à? bán ngoại tệ ra để cân bằng hai là gì ạ à? tăng lãi suất vậy bán ngoại tệ ra thì để cân bằng thì rõ ràng là mỗi một nước người ta chỉ giữ chữ dự trữ một ngoại tệ nhất định thôi nếu bán nhiều quá thì nó lại bị ảnh hưởng đến gì ạ à? ảnh hưởng uy tín nên chính vậy thì chúng ta thấy là nó lại liên quan đến cái uy tín dự trữ ngoại hối chúng ta người ta sẽ không đầu tư Việt Nam nữa Đấy. cái điều thứ hai là chúng ta tăng lãi suất lên vậy khi chúng ta tăng lãi suất lên thì cái chi phí đầu vào sẽ gia tăng và chi phí đầu vào nó sẽ gia tăng thì dẫn đến là doanh nghiệp sẽ gì ạ à? phải phải phải bị ảnh hưởng rất lớn và đây chính là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nên chúng ta không thể đầu tư theo cái đầu mà chúng ta thấy là chúng ta cứ phím hàng nghe theo mách nước mà chẳng hiểu gì à, cái điều gì đang diễn ra trong cuộc đời chúng ta nên để đầu tư thì Dũng Dũng có một cái niềm tin như này đầu tư một năm à, tức là khi mà chúng ta có xu hướng á, thì đầu tư một năm thì chúng ta có thể sống hàng 10 năm thì à, 10 năm chúng ta thấy là thoải mái từ toàn bộ chi phí tài chính của trong hơn một năm chúng ta có thể đầu tư một năm sống 10 năm nhưng vừa rồi cách đây một vài hôm thì Dũng lại có một cái tư duy khác không biết bao nhiêu bạn nghĩ nào tức là chúng ta đầu tư một năm tức là đúng xu hướng á, thì chúng ta có thể à có cái số tiền để chúng ta sống hàng trăm năm chứ không phải một năm 10 năm nữa thì các câu chuyện này là như vậy đấy với cái cách tư duy mà Dũng đang chia sẻ các bạn đó là chúng ta đầu tư một năm chúng ta có thể sống hàng trăm năm tức là không hết tài sản nếu chúng ta hiểu rõ được chúng ta chỉ đầu tư theo xu hướng nên cái việc mà thời điểm mà khi thị trường đạt đỉnh ấy, thì Dũng có chia sẻ các bạn cần phải bán ra bởi vì một cái chu kỳ từ năm 2020 đến ngày 22 rồi đầu 22 nó một chu kỳ quá dài để khiến chúng ta kiếm bao nhiêu phần trăm lợi nhuận mà chúng ta lại tiếp tục đầu tư vào tiếp tục đầu tư vào tiếp tục tham gia vào sau đó thị trường đi vào chu kỳ đi suy thoái chúng ta tiếp tục bắt đáy và rất nhiều bạn đã gì ạ có những khoảng lợi nhuận rất lớn xong cuối cùng gì ạ lại thua lỗ lại thua lỗ lại thua lỗ và mất hết thì cái điều này là thực sự Dũng rất chăn chăn trở trong cái việc đầu tư mà muốn chia sẻ cho các bạn những kiến thức căn bản để các bạn có thể thấy là thế thì có một cái tư duy rất là quan trọng đó là gì ạ không làm thì không thể có ăn được các bạn nhé không làm thì không bao giờ có ăn được nên chính vậy thì bạn có nghĩ rằng là à, bây tôi bỏ tiền ra vào đầu tư chứng khoán sau đó tôi tự nhiên có một khoản tiền lớn mang lại chúng ta không có chuyện đó đâu ạ không làm thì không bắt được có ăn nên trước khi bạn đầu tư chứng khoán thì bạn cần hiểu rõ rằng là bạn phải bỏ cái tư duy ra bạn phải bỏ kiến thức của mình ra hiểu rõ kiến thức hiểu rõ quy luật quy trình của thị trường ra và hiểu rõ rằng xu hướng như nào đầu tư thời điểm nào tốt à, cổ phiếu nào là cổ phiếu dẫn đầu cái nhóm nào có được được thu hút dòng tiền trong thời gian tới hoặc là chúng ta hiểu rõ rằng là cái chu kỳ nhóm ngành tất cả mọi thứ chúng ta cộng lại thì rõ ràng đây là một kiến thức nền tảng rất là quan trọng nhưng không phải được đi nghe mách nước tại vì 99,99 phần trăm ,99 là tất cả nhưng anh chị em nào ngách nước của người khác đều bị thua lỗ thậm chí là chúng ta cũng thấy rằng là cái người mách nước đó họ cũng bị thua lỗ đừng có nói là gì ạ cái người mà mách nước chúng ta họ đầu tư cũng không không có kết quả cơ thì đấy là cái mà chúng ta hiểu đơn giản là là việc mà chúng ta không nắm rõ được nguyên lý hoạt động của nó thì chúng ta sẽ bị thua lỗ rất nhiều bây chúng ta quay trở lại câu chuyện tiếp chúng ta đang nói là vậy cái tư duy chúng ta nhìn đây là cái biến động của nó vậy cái biến động của nó khi mà cái tỷ cái cái đồng đô la à, đô la tiếp tục tăng giá trong thời gian tới có thể đây là những cái điều chỉnh và có thể nó tiếp tục tăng nữa thì không biết điều gì ra bây giờ chúng ta đang về trên kỹ thuật chúng đang gì ạ đang test đi test lại cái vùng hỗ trợ này còn tiếp tục test nữa hay không thì chúng ta cần phải xem lại tại vì cái biên độ ở đây nó đang lại là một biên độ nhỏ dần và Dũng sẽ cập nhật thật chi tiết các bạn để xem là đồng đô la nó như nào à, tại sao chúng ta phải cập nhật chi tiết ở đây bởi vì khi cái đồng này này cái đồng à, đô la này đồng màu xanh này nó ở đỉnh thì lúc đấy lạm phát à lúc cổ phiếu sẽ ở đây tức là cái cái này đỉnh thì lạm phát ở đỉnh các bạn nhá cái đồng đô la ở đỉnh thì lạm phát sẽ ở đỉnh đấy lý do tại sao bởi vì khi mà các chính sách tiền tệ đưa ra thì rõ ràng là gì ạ rõ ràng là nó phải có tác dụng lên đồng đô la mới tăng đúng không anh em hiểu không ạ tức là cái chính sách tiền tệ của mỹ tức là chúng ta gọi tăng lãi suất lên mà nó phải có tác dụng thì đồng đô la mới tăng giá còn nếu nó không có tác dụng thì đồng đô la không thể tăng giá được nên ở đây chúng ta thấy là khi mà nó đã tăng giá đến một mức nào đó thì rõ ràng chúng ta thấy là người ta kỳ vọng là lạm phát đạt đỉnh rồi nên là người ta không kéo đồng đô la lên nữa nên đấy chính gọi là đồng đô la sẽ nó có tác động đến tỷ giá đúng không Tạ, tác động đến gì à tỷ giá tác động đến gì à lạm phát của toàn bộ thế giới toàn cầu cũng như Việt Nam trong thời gian tới nếu các bạn hiểu rõ điều này có thể comment cho số 3 được không tại vì dũng muốn là các bạn ờ, tại vì có một số bạn thì cũng không hiểu có một số bạn thì hiểu rất là rõ nên chính vì vậy thì nếu các bạn hiểu rõ được thì các bạn có thể comment trong số 3 bởi vì dũng muốn chia sẻ cái điều này để giúp cho các bạn nhận thức nó giống như là nếu các bạn thử tư duy một chút ấy, thì một cái bạn 5 tuổi lớp 5 là các bạn có thể hiểu được kiến thức đơn giản như này còn nếu bây cứ nói lạm phát cứ nói rằng là là Mỹ tăng lãi suất thì chúng ta chẳng hiểu về cái gì cả tại vì không có gì để đo lường không có gì đo lường thì không thể nào biết được nó đúng hay sai nên cái biểu đồ này là cái thước đo quan trọng nhất để đo lường bởi vì mọi thứ nó liên quan đến cái chỉ số đồng USD à nên nếu chúng ta thấy là chúng ta chẳng cần biết rằng là lạm phát nó như nào cũng không cần nhiều công ty đâu nhưng nếu các bạn chỉ cần biết cái đồng USD nó đang ở đâu là các bạn biết rằng lạm phát nó đang đỉnh đỉnh hay không đấy là bí quyết rất đơn giản đúng không rất đơn giản với chúng ta à, bây giờ chúng ta đã quay thế thì bây giờ hỏi nhá bây giờ chúng ta hỏi tiếp tục là nếu cái đồng USD mà nó tăng giá tiếp tục tăng giá thì vàng làm sao ạ đồng USD đạt đỉnh thì nó so sánh với tất cả các đồng khác nhưng chúng ta so sánh với lạm phát của Mỹ Hello, bạn hiểu không ạ bạn uh, thịnh vượng cùng uh, à, Z469 tức là ở đây bạn hiểu đơn giản là lạm phát của Mỹ người ta tiếp tục bơm tiền ra à người ta tiếp tục gì ạ à? đẩy lãi suất lên đúng không đẩy lãi suất lên ta tăng lãi suất lên khi tuy khi mà tăng lãi suất lên thì ở đây bạn hiểu đơn giản đó là gì ạ nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng mua vào đồng USD để giữ bởi vì đồng USD nó có giá trị khi mà tiếp tục tăng lãi suất lên thì bắt đầu đồng USD nó tiếp tục tăng giá nhưng đến tiếp tục tăng thời điểm nào đó người ta kỳ vọng là gì ạ à? đồng USD là thời điểm nó không còn tăng được nữa bởi vì người ta biết rằng là cái khi mà tăng lãi suất lên thì cái việc hàng hóa cái việc đầu tư cái đầu một là đầu tư cái thứ hai là hàng hóa cái sức mua bắt đầu nó có thể bị ảnh hưởng tức tiền bắt đầu hút vào một khoản lượng rất là lớn rồi nó dẫn đến một tình trạng đó là lạm phát tức là lúc đó lạm phát sẽ được gì ạ à? được được à, điều chỉnh tức là lạm phát sẽ được giữ và khi mà lạm phát được giữ thì cái đồng USD nó có xu hướng điều chỉnh giảm xuống và thứ hai chúng ta biết rằng là nếu bây giờ chúng ta nhìn vào cái đồng USD này thì các bạn sẽ nhìn thấy là các bạn có biết nên đầu tư vàng hay không khi mà đồng USD này là đỉnh này thì chúng ta hiểu đơn giản vàng sẽ là đáy hiểu chưa hiện vàng cái đáy đây là vàng cái đáy còn ở đây chúng ta biết rằng là cái tỷ giá thì bao giờ chúng ta thấy là tỷ giá của USD USD là cái gì ạ cái ngoại tệ mạnh nên bao giờ cái cái tham số nó là USD trên đồng Việt Nam USD trên gì ạ Yên Nhật USD trên gì ạ à, một số đồng tiền khác như nhân dân tệ nên chính vì vậy thì chúng ta hiểu đơn giản là USD tăng mà đồng Việt Nam mà nó vẫn gì ạ à, tiếp tục giữ nguyên thì điều gì ra nên USD mà tăng để giữ được tỷ giá thì chúng ta cần phải tăng đồng Việt Nam lên thì giữa cái tử và mẫu nó tăng giá lên thì nó tạo ra cái sự cân bằng còn trong trường hợp mà USD mà tăng mà chúng ta lại phá giá đồng Việt Nam thì cái tỷ giá đấy nó tăng nó tạo ra cái gì ạ nó có tạo ra một cái sự mất giá rất là lớn nên các bạn hiểu rõ là cái mẫu cái tử đó là USD cái mẫu là gì ạ một cái đồng ngoại tệ nào khác nó mà sức mạnh nó yếu hơn đồng Việt Nam và khi mà USD mà tăng giá như này thì vàng nó có xu hướng giảm mà các bạn thấy ra vàng vừa rồi nó giảm không ạ bạn nhìn thấy là vàng vừa rồi nó giảm mạnh không ạ bởi vì cái đồng USD là tăng rất mạnh bởi vì người ta đã gì ạ à, neo cái cái cái cái vàng với USD đấy là cái lý do các bạn cần nắm rõ được <clears throat> ok thôi cái này chúng ta tự nghiên cứu tại vì cái này là quan trọng nha cái này chúng ta thấy đấy là hãy về nghiên cứu về cái này tại vì chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ à, khi mà lãi suất tăng thì người ta có xu hướng gì ạ à? giữ tiền USD mà khi mà giữ tiền USD thì người ta mua USD vào mua USD vào thì lượng USD nó sẽ khan hiếm khan hiếm thì nó sẽ tăng tỷ giá tăng cái cái chỉ số USD lên đấy chúng ta hiểu đơn giản như vậy thôi còn chúng ta còn rất nhiều cái khác để phân tích à, bây giờ chúng ta đến một cái chỉ số khác là chỉ số Dow Jones à tại sao chúng ta lại nói về chỉ số Dow Jones bởi vì chúng ta biết rằng là bây giờ chúng ta nhìn nó có một cái công thức như này cái công thức này rất quan trọng với uh, các nhà đầu tư tại vì nếu các bạn không nắm rõ được công thức này thì không biết là các bạn có nên theo theo Dũng là các bạn uh, đầu tư thì cũng cũng phải xem lại cái cái cách đầu tư của mình uh, đây chính là một cái biểu đồ về chỉ số à, thực ra chủ chứng khoán chứng khoán Mỹ vậy khi mà chỉ, chỉ biểu đồ chỉ, chỉ số chứng khoán Mỹ ở đây ạ thì các bạn hiểu đơn giản là nếu chúng ta có cái chỉ số chứng khoán Mỹ thực tế những cái chỉ số này nó đang có xu hướng gì ạ hồi phục thôi ạ nó hồi phục khi mà cái chỉ số nó hồi phục thì cái hồi phục này nó không phải mang tính chất là tích cực các bạn hiểu tại sao nó lại hồi phục không mang tích cực thì các bạn nhìn rõ đơn giản thôi ạ cái cách này đơn giản nếu bây giờ nếu mà chúng ta nhìn về góc độ đến thì chúng ta sẽ thấy là phiên thứ một phiên tăng hai phiên tăng ờ, ba phiên tăng bốn phiên tăng năm phiên tăng trong thị trường có đợt tăng 5 viên chỉ có hai viên điều chỉnh thôi ạ và chúng ta thấy là đây là tích cực <clears throat> chúng ta nhìn thẳng về một chu kỳ thì chu kỳ này đang đi xuống tất cả chu kỳ đang đi xuống những đợt giảm giá rất mạnh và quá trình kéo giá lên thì những cái quá trình quá trình kéo giá lên này nó không có khối lượng nó đều không có khối lượng và chúng ta biết rằng là giảm mạnh tư duy rất đơn giản thôi giảm mạnh mà kéo giá lên mà không có khối lượng thì chúng ta thấy là dòng tiền đang bán ra tại vì giảm người ta bán một lượng tiền rất lớn mà kéo lại không có dòng tiền tham gia vào thì đây chúng ta là phân phối kéo lên chúng ta nhìn lại đây là kéo lên không có dòng tiền tham gia vào và giảm thì nó đã tạo động một dòng tiền lớn bán ra và kéo lên lại không có dòng tiền tham gia vào thì đây chúng ta gọi là nếu thị trường mà tạo đáy ở trên vùng này nó còn rất nhiều thời gian để tạo đáy tức là nó chúng ta không biết đâu là đáy đâu ạ nên chứng khoán Mỹ có thể uh, nó sẽ vượt nó bị gãy cái gì ở cái vùng uh, 3.000 này thậm chí có thể rơi sâu nữa có thể rơi sâu nữa thì trong trường hợp nó rơi sâu nữa thì chúng ta biết là kinh tế Mỹ có thể bước vào suy thoái khá là nặng trong thời gian tới nên ở đây chúng ta thấy là những cái đợt kéo lên giá hiện tại ở trong những đoạn này gần như là nó không mang tính chất rằng là tích cực ở đây tất cả những cái lần kéo giá như này nó không mang tính chất tích cực nên nếu chúng ta phân tích trên thị trường chúng ta nhìn thấy rằng là thị trường có hai phiên tăng điểm hay ba phiên tăng điểm hay là chỉ chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên hôm qua bên kia thì những cái tư duy như vậy nó là tư duy rất là ngắn đấy tức là gần như chúng ta chỉ giống như là chúng ta nhìn con voi chỉ nhìn thấy cái vòi đó nếu chúng ta nhìn về tư duy tổng thể thì chúng ta thấy là cái quá trình này kéo lên phân phối quá trình kéo lên phân phối và cái xác suất để thị trường chứng khoán tiếp Mỹ tiếp tục đi xuống rất là cao khi mà xác suất thị trường chứng khoán đi xuống nó khoảng chiếm vào 80 90 phần trăm thì chúng ta biết rằng là thực tế kinh tế Mỹ có thể bước vào một đoạn suy thoái ngắn trong thời gian tới tức là cái khả năng bước vào suy thoái ngắn trong thời gian tới là khá cao bởi vì thị trường chứng khoán nó phản ánh gì ạ phản ánh trước cái chu kỳ phản ánh trước ạ bao giờ nó phản ánh trước chu kỳ của nền kinh tế nên chính vì vậy thì rõ ràng là chứng khoán tại vì các chuyên gia kinh tế các chuyên gia đầu ngành họ hiểu rõ được gì ạ cái cái chu kỳ kinh tế họ đã phân tích rất kỹ rồi nên họ kéo lên để bán bán bán cổ phiếu ra họ tiếp tục bán cổ phiếu ra để họ có thể có cơ hội mua cổ phiếu giá rẻ trong thời gian tới nên chính vì vậy đây là một chiến lược quan trọng để họ thoát hàng trong quá trình đầu tư hoặc là cuộc chiến lược quan trọng để họ tiếp tục bán tháo trong quá trình đầu tư chúng ta quay trở lại ở Việt Nam thì chúng ta thấy điều gì diễn ra à, ở đây chúng ta thấy là một số các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn đầu tư chứng khoán thì cái việc mà ban nãy chúng có một cái nguyên lý là các bạn đầu tư một năm thì ăn có thể 10 năm bởi vì nếu bạn đầu tư cổ phiếu Hòa Phát ở cái vùng giá bao nhiêu 14 này chẳng thế và trong trường hợp bạn hiểu chu kỳ này bạn chỉ cần tư duy một một thôi ạ thì những quá trình đi lên những cái nền tảng đi lên bạn có thể là sau một quá trình đi lên bạn mua thêm ở đây mua thêm ở đây và quá trình tăng nó rút bạn có thể bán phần đây và tiếp tục mua thêm lại ở vùng này thì cái việc mà bạn có thể kiếm được một lợi nhuận ba bốn trăm thậm chí là năm trăm phần trăm trong thời gian rất là ngắn trong một năm này bạn có thể có một lần lợi nhuận rất lớn nhưng tuy nhiên ở đây chúng ta thấy là cổ phiếu bắt đầu tạo ra mô hình hai đỉnh rồi cái điều này cũng đã phân tích rất là kỹ ở trên vùng này các bạn nhớ rằng là khi mà cổ phiếu nó đặt đỉnh chạy nước rút nó tạo ra khối lượng phân phối lớn như này thì những đợt này là phân phối rất là kỹ cho các bạn thì các bạn lại không bán ra và chúng ta thấy là rất nhiều nhà đầu tư lại mua tiếp tục mua vào ở đây thì toàn bộ quá trình mua vào ở đây là cái quá trình mà chúng ta không hiểu rõ về cái chu kỳ thị trường bởi vì một cổ phiếu dấu hiệu một cổ phiếu tạo đỉnh đơn giản đó là nó chạy nước rút đơn giản đó là ai cũng thể biết được bao nhiêu bạn thấy là khi mà thị trường cổ phiếu tạo đỉnh là dấu hiệu nó chạy nước rút là nó kết thúc chu kỳ có thể comment cho Dũng số 10 các bạn nó đơn giản đến mức nó không thể đơn giản hơn được nhưng có một ờ, ai người kia nói rằng là khi mà cổ phiếu giảm mạnh là cơ hội để mua vào cổ phiếu giảm mạnh là cơ hội để gì à nắm cổ phiếu để tích lũy chung và dài hạn thì cái tư duy này cũng không nói đúng hay sai ở đây nhưng rõ ràng chúng ta đã thấy là chúng ta bị mất một khoản lợi nhuận rất là lớn và không biết bao giờ cổ phiếu mới thể quay trở lại cái này có thể mất 5 năm có thể mất 10 năm thậm chí là có thể mất 20 năm cổ phiếu mới quay trở lại được điều gì nếu các bạn sau năm hai năm nữa bạn cần số tiền lớn để các bạn gì ạ à? bạn cần số tiền lớn để các bạn để sử dụng cho một cái chi phí nào đó thì rõ ràng hay là đầu tư nào đó thì dẫn đến là các bạn này là không còn tiền để đầu tư nên một cái cổ phiếu mà nó đã gì đã đỉnh rồi sau đó nếu chúng ta nhìn kỹ vào đây thì chúng ta gọi là vai đầu vai lệch đúng không ạ đây là cái vai đây cái đầu và đây một cái vai vai lệch và khi mà cổ phiếu bước vào một cái vai vai lệch nếu các bạn nhìn thấy là tất cả những đợt điểm mà dũng đã chia sẻ cần bán bán cả chu kỳ này đây bán và tiếp tục nó sẽ rơi tiếp vào bán tiếp tục rơi tiếp vào bán dũng đã chỉ cho các bạn luôn để các bạn nhìn thấy này và nó tiếp tục rơi nữa nó tiếp tục rơi nữa và điều gì diễn ra với các bạn điều gì diễn ra với chúng ta và các bạn hiểu điều này khi mà cổ phiếu nó đi ngang như này bao ông các bạn nhớ rằng là trong quá trình đi xuống mà cổ phiếu đi ngang nó không có cái dòng tiền lớn tham gia vào hoặc là dòng tiền lớn tham gia vào khối lượng lớn nhưng nó lại bị thất bại ngay và khi dòng tiền lớn trong một xu hướng đi xuống trong một xu hướng đi xuống nhớ là trong một xu hướng đi xuống dòng tiền lớn tham gia vào sau đó nó bị giảm mạnh thì đây chính là kéo lên để bán vậy bạn là những người yêu thích cổ phiếu bạn là người thần tượng cổ phiếu bạn là những người mà mong muốn rằng là mua cổ phiếu rất rẻ thì đây chính là cái lý do khiến bạn mất tiền và chúng ta lại quay trở lại một câu chuyện mà cái này này Dũng đã nói hàng trăm lần rất nhiều lần trong quá trình quá trình livestream bởi vì các bạn sẽ phải hiểu đơn giản đó là gì ạ nếu cổ phiếu mà gì ạ nếu cổ phiếu dòng gì ạ các bạn có thể comment không ạ dòng gì ạ nó lên bao nhiêu nó sẽ rẻ về bấy nhiêu ạ các bạn có thể comment ạ trước khi à, Dũng tắt cái phần này các bạn có nhớ cổ phiếu nào cái kịch bản ấy luôn luôn diễn ra nói đi nói lại chúng ta có thể thấy rằng là nó một số bạn có thể tin một số bạn không tin nhưng cái việc này là cái việc nó bình thường nó phải đúng quy luật rồi ạ à. mọi thứ chúng ta thấy là chúng ta đầu tư trong đầu tư thị trường cho nó nắm được cái quy luật của nó thì đầu tư theo quy luật của nó thôi đầu tư theo chu kỳ của nó thôi là chúng ta thành công rồi nhưng chúng ta lại không thích theo đầu tư như vậy mà chúng ta thích theo gì ạ nên các bạn đã thấy này. những bạn nào đã mất khoảng 30 phần trăm rồi 40 phần trăm rồi thậm chí 50 phần trăm rồi thì các bạn cần phải dừng ngay thời điểm thời điểm này hello các bạn có thể comment cho Dũng được không ạ dừng ngay đầu tư thời điểm này dừng ngay và dừng ngay dừng ngay và dừng ngay cái điều này không ai có thể nói các bạn cả chỉ có mỗi DVD là đơn vị duy nhất có thể chia sẻ các bạn điều này ra tại sao khi mà Dũng chia sẻ Dũng làm nhiều người đào tạo mà nếu bây giờ nếu mà các bạn dừng ngay đầu tư thì các bạn thấy là rõ ràng là nó dẫn đến một tình trạng đó là gì ạ nếu bây giờ Dũng đào tạo thì Dũng cần phải có gì ạ có những cái người bạn tham gia chương trình của mình đúng không nhưng tại sao Dũng lại nói các bạn dừng lại bởi vì Dũng biết các bạn mất tiền đơn giản thế thôi biết các bạn mất tiền bởi vì các bạn mất tiền thì các bạn không có cơ hội để lấy lại nữa và các bạn mất tiền thì các bạn không có cơ hội để gì ạ? tiếp tục xây dựng ước mơ của mình nữa các bạn mất tiền thì các bạn không bao giờ có thể quay trở lại thị trường nữa và cái quan trọng nhất là biết các bạn đầu tư nước ngoài là bạn sẽ bị thua lỗ các bạn mất 30 phần trăm rồi 40 phần trăm rồi 50 phần trăm rồi và thậm chí các bạn có thể cháy tài khoản bất cứ lúc nào bởi vì Dũng đã trải qua giai đoạn đó vậy khi mà cái cổ phiếu đang kéo lên như này khi nó kéo lên nó lao dốc nó kéo lên như này thì đây chính là lý do khiến là thị trường tiếp tục rơi nữa chúng ta không phải là chúng ta sợ bất cứ một điều gì trên thị trường cả sợ đầu tư ạ à? các bạn sợ đúng không ạ không phải chúng ta sợ chẳng có gì phải sợ cả đó là quy luật vậy đây chúng ta thấy là đây là cái vùng hỗ trợ mạnh nó kéo lên và thông thường cổ phiếu này sẽ giảm ô các bạn nhìn thấy không ạ các bạn nhìn thấy điều gì nữa ra nếu cổ phiếu này có bao nhiêu bạn đã thấy là Dũng có chia sẻ là cổ phiếu này nó có thể về đến vùng 10 ở trên vùng này rồi nếu các bạn có nhớ thì comment số gì ạ số 8 đúng không ạ tức là khi mà cổ phiếu thị trường nó đạt ở cái vùng đỉnh như này nó đạt ở trên vùng này rồi thì Dũng có chia sẻ là cổ phiếu này sẽ về vùng này đúng không ạ nếu các bạn nào có nhớ comment số 8 bởi vì Dũng đã có chia sẻ một vài cổ phiếu dạng như vậy cổ phiếu đầu tiên các bạn có thể nhớ đó là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu DG đúng không ạ là Dũng có thể chia sẻ các bạn nó là nó lên lên đây và nó sẽ rớt đến vùng dưới này đúng không ạ các bạn nhớ không ạ các bạn nhớ không tức là nó tất cả cái điều này đã được nói trước đã cảnh báo trước đã được chia sẻ rất là kỹ chứ không phải đến bây giờ chúng ta mới thấy nó xảy ra à, cổ phiếu CO e nó cũng tương tự như vậy nó sẽ lên đến đỉnh này tới đỉnh này mà nó kéo lên nó rơi tiếp mà nó kéo lên nó giữ được nhảy và nó cuối cùng nó về đến cái giá cái giá mà nó đã tăng này các bạn cứ thử xem này nó lại tiếp tục đó là tiếp tục đúng không đó là tiếp tục ở đây ạ ok thế thì ở đây các bạn hiểu ở ờ, đơn giản đó là hiểu còn cơ hội chúng ta hay không cơ hội thì còn rất nhiều không biết là bạn à, có chia sẻ cái gì ạ tại vì bây chúng ta đang nói về cái quy luật tổng thể còn bây phân tích từng cổ phiếu thì ờ, nó sẽ không đúng trong chương trình này bây giờ nếu các bạn thử đơn giản thôi ạ các bạn thử tư duy một chút là dũng bảo các bạn nên đứng ngoài thị trường thời điểm này các bạn nên đứng ngoài thị trường thời điểm này thì việc mà phân tích từng cổ phiếu nó còn tác dụng nữa hay không ạ anh em có hiểu không ạ tức là khi mà dũng nói là các bạn nên đứng ngoài thị trường thời điểm này thì việc mà phân tích cổ phiếu thị trường chung còn có tác dụng gì nữa không ạ phân tích từng cổ phiếu còn tác dụng gì nữa không ạ nó chẳng có tác dụng gì cả bởi vì cần phải đứng ngoài mà vậy nếu cần đứng ngoài thì chúng ta cần làm làm gì ạ đấy thế thì chúng ta cần phải tư duy như vậy thì chúng ta mới mới thấy được cái cái điều mà dũng không phải là vô cảm mà thấy các bạn hỏi cổ phiếu mà dũng không biết anh chị em hiểu không ạ không phải là người vô cảm còn ai đó vẫn còn tiếp tục phân tích cho chúng ta những cổ phiếu thì các bạn có thể thử tự hiểu đó là gì ạ thế đó bây giờ chưa chúng ta biết rằng là thị trường nó sẽ như vậy đấy mà ai đó vẫn còn tiếp tục phân tích cho chúng ta về cổ phiếu thì chúng ta hiểu đơn giản nữa tư duy rồi ạ họ vẫn tiếp tục là cổ phiếu này hỗ trợ kháng cự ok bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một cái câu chuyện khác ở thời điểm này vừa rồi chúng ta có một cái cổ phiếu đó là cổ phiếu gì ạ chúng ta nhìn vừa rồi quan sát thị trường thì chúng ta có một cái cổ phiếu đó là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu BSR có kết quả kinh doanh rất là tốt đúng không có ai nhìn thấy cổ phiếu BSR có kết quả kinh doanh tốt thì có thể chia sẻ comment đấy ạ thế thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản rằng là vậy khi mà thị trường nó đang chu kỳ đi xuống mọi thứ đang chu kỳ đi xuống mà kết quả kinh doanh bảo tốt thì nó chẳng có tác dụng gì cả bởi vì thị trường nó đã đi xuống và dòng tiền nó đang rút ra khỏi thị trường nên cái cổ phiếu để hấp thụ dòng tiền ở cái chu kỳ này ở cái giai đoạn này nó không có tác dụng nó không tác dụng thì chúng ta cần phải đứng ngoài để quan sát thêm xem là cái cổ phiếu đó dòng tiền nó có phản ứng như thế nào dòng tiền nó có tiếp tục giữ ở cổ phiếu đây không hay nó vẫn cứ tiếp tục bình bán ra bởi vì đã có nhiều nhà tư bị thua lỗ thua lỗ cổ phiếu khác nhưng vì cổ phiếu đó nó đang gì ạ cái cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ nó đang tốt nhưng vì họ không trụ được nữa tâm lý họ hoảng loạn nên họ tiếp tục bán ra đây thế chúng ta nhìn là lợi nhuận của BR ở đây chúng ta nhìn thấy không ạ nó tăng rất là mạnh nhưng bây giờ chúng ta quay trở lại về cái góc độ khác đúng không quay trở lại về góc độ khác lợi nhuận nó tăng rất mạnh mọi thứ tăng rất mạnh bây hỏi quay trở lại bây giờ nhìn luôn là nếu bây giờ chúng ta hỏi là nếu cổ phiếu này chúng ta đang nhìn về góc độ nào đó đây là BSR thì trong trường hợp như này chúng ta có mua cổ phiếu vào hay không ạ à? nào vậy rõ ràng là Dũng đã có một kịch bản kỹ ở đây nếu cổ phiếu này mà nó quay trở lại cái đỉnh này mà tích lũy đi ngang thì cái kịch bản chúng ta thấy là chúng ta sẽ mua ở cái vùng này mua vùng cao nhất cho chúng ta đi ngang đi lên nhưng bây giờ kịch bản nó bị gãy nhịp thứ nhất gãy nhịp thứ hai khối lượng lớn và quá trình hồi phục này khối lượng rất thấp thì chúng ta có mua hay không ạ à? chúng ta có mua có nắm giữ cổ phiếu này trong đoạn này không ạ à? hãy kết luận luôn đơn giản này. vậy cổ phiếu này ở trong cái giai đoạn nó hồi phục mà khối lượng lại rất thấp như này với cái biên độ giảm rất sâu như này thì việc chúng ta thấy là kết quả kinh doanh tốt mọi thứ tốt như thực tế không có dòng tiền tham gia vào vậy không có dòng tiền tham gia vào mà kết quả kinh doanh tốt thì chúng ta có mua hay không thế thì câu chuyện này chúng ta có thể quan sát lại tức là ở đây chúng ta chính là rất nhiều chuyên gia nói rằng là lạm phát Mỹ có thể tạo đỉnh đúng không lạm phát Mỹ có thể tạo đỉnh có thể tạo đỉnh trong thời gian tới nhưng bây giờ chúng ta quan tâm đến lạm phát Mỹ tạo đỉnh không ạ và chúng ta chỉ quan tâm là thực tế cái đồng gì ạ à? đồng đô la Mỹ nó đạt đỉnh hay chưa đúng không và anh chị anh anh chị em nếu anh chị em hiểu điều này có thể comment số 11 cho Dũng đúng không ạ tức là bây giờ chúng ta thấy là rất nhiều chuyên gia nói rằng là lạm phát Mỹ tạo đỉnh mọi thứ tạo đỉnh tiếp mọi thứ là đỉnh rồi đỉnh rồi đỉnh của lạm phát rồi mua cổ phiếu đi hay là tham gia đáy cổ phiếu rồi nhưng thực tế là dũng không quan tâm nhiều đâu dũng chỉ quan sát thông tin đó để quan sát thôi ạ à. còn cái việc quan sát quan trọng nhất là xem cái chỉ số của đồng USD nó đạt đỉnh hay chưa nếu cái chỉ số đạt đỉnh và có những thông tin kia thì chúng ta sẽ kết luận là lạm phát Mỹ đạt đỉnh còn nếu đạt đỉnh mà không có thông tin kia thì cái thông tin nó chỉ là thông tin thôi ạ hoặc là chúng ta thấy là ở đây cũng đơn giản như vậy thôi ạ đơn giản đó là khi mà chúng ta nhìn thấy kết quả kinh doanh của BR rất là tốt nhưng nếu chúng ta nhìn về cái xu hướng nhìn về dòng tiền nó chưa tham gia vào thì rõ ràng là kết quả kinh doanh tốt nhưng chưa có dòng tiền vào có nên mua cổ phiếu hay không hello anh chị em đã hiểu cái tư duy mà Dũng chia sẻ không nếu anh chị em hiểu thì comment số comment cho Dũng số 100 ạ. À. Đây là tư duy quan trọng nhất trong buổi hôm nay. Tức là giữa thông tin thông tin ra rất là tích cực, mọi thứ ra rất là tích cực nhưng không có dòng tiền tham gia vào cổ phiếu thì thôi, đứng ngoài. Ngược lại, thông tin ra nó xấu, rất là xấu nhưng dòng tiền lại tham gia vào. Lại có rất nhiều dòng tiền, phải nhớ dòng tiền nhá. Nên công cụ đo dòng tiền đó là VSA. Công cụ đo dòng tiền đó là VSA. Ok, VSA là một phương pháp có thể phân tích dòng tiền để giúp cho bạn đầu tư thành công hơn nên ở đây khi mà dũng ứng dụng vào VSA trong đầu tư thời điểm này đứng ngoài thôi ạ đứng ngoài và đứng ngoài nên để tham gia thị trường chứng khoán thì cái việc phải đưa ra quyết định tham gia hay đứng ngoài là nó cực kỳ đơn giản nếu các bạn hiểu rõ về VSA mong rằng là sẽ gì ạ được đồng hành với quý vị các bạn trong thời gian tới ok thì đấy là một cái chương trình mà dũng muốn chia sẻ các bạn à, trong thời gian tới thì Dũng có, có hai chương trình nhưng có chương trình à, đặc biệt à, đầu tiên à, bao nhiêu bạn đã sẵn sàng cho buổi học tối hôm nay đó là chương trình VSA đây là chương trình VSA cuối cùng cuối cùng của đợt này và à, các bạn có thể tham khảo với chương trình VSA đây là chương trình VSA cuối cùng trong cái đợt này ưu đãi đặc biệt à, một số các bạn có thể gửi đường link thế thì ờ, uh, trong sau đợt này thì chương trình sẽ được về cơ bản là các module VLA trong chương trình này nó được thay đổi khá là nhiều so với các module trước nên đây là chương trình cuối cùng đặc biệt dành cho anh chị em ưu đãi đặc biệt nếu bạn nào quan tâm thì có phải đăng ký vào đường kênh bên dưới bởi vì ở à, đây là lần cuối cùng Dũng khẳng định là lần cuối cùng được ưu đãi đặc biệt như này với cái module mới nên nếu các bạn nào quan tâm các bạn tham khảo thì có thể uh, nhắn tin qua Dũng qua một cái Zalo Zalo Zalo này là thường là Dũng sẽ ít uh, sử dụng trong thời gian tới nên là đây là cái Zalo cuối cùng để các bạn có thể đăng ký đây là cái Zalo 09144 đây cái Zalo rồi thì bạn nào quan tâm thì có thể để lại cái thông tin ở đây để Dũng có thể hỗ trợ bạn trong tối hôm nay thì nếu bạn nào đã đăng ký rồi thì chúng ta sẽ học vào tối hôm nay à, trước khi nói về phần này để các bạn có thể hiểu đơn giản để các bạn hiểu rõ được cái thị trường nó sẽ như nào á thì uh, Dũng muốn nói với bạn là à, tại sao chúng ta cần phải nắm rõ được cái VSA trong đoạn cuối cùng như này bởi vì thứ nhất là ở đây chúng ta hiểu đơn giản là khi mà thị trường nó kéo lên trong cái đợt như này thì phần lớn những cái đợt kéo xả kéo xả đây những cái đợt kéo xả nhẹ như này thì có một số trường hợp cái quá trình này nó yếu thì nó sẽ dẫn đến một cái quá trình giảm rất là sâu chúng ta gọi là quá trình giảm sâu khi quá trình giảm sâu như này một vài trường hợp một vài trường hợp tức là những cái đợt giảm thâu như này các bạn hiểu đơn giản nó sẽ tạo ra sự bán tháo bán tháo đến mức là chúng ta không hiểu tại sao nó lại bán tháo một vài trường hợp nó sẽ có những đợt kéo lên một nhịp nữa một vài trường hợp sau đó trước khi kết thúc một cái quá trình giảm rất sâu có thể giảm sâu đến mức mà chúng ta không thể biết giảm sâu đến mức nào nữa đấy chúng ta hiểu đơn giản này tức là giảm sâu đến mức mà chúng ta không biết giảm sâu như nào nữa và khi nó giảm sâu đến mức mà không biết giảm sâu như nào nữa thì điều gì diễn ra các bạn thấy điều gì diễn ra cái phần lớn là chúng ta đã bị mất bị nhà đầu tư lớn các tổ chức bắt kiệt toàn bộ số tốn vốn chúng ta rồi bắt kiệt rồi thì đây là lúc mà cơ hội cho các nhà đầu tư cơ hội cho các nhà đầu tư học với VSA cơ hội cho các nhà đầu tư mà tham gia mà hiểu rõ về ta. chứ không phải cơ hội cho nhà đầu tư bắt đáy á chúng sẽ không bắt bắt đáy ở đây sẽ không bao giờ bắt đáy ở đây sẽ không bao giờ bắt đáy đến khi nào cổ phiếu thị trường chung đặt đáy mọi thứ đặt đáy thì đấy là cơ hội của chúng ta và những cái cụ này quan trọng là Dũng vẫn chia sẻ trên thị trường anh chị em yên tâm là Dũng vẫn chia sẻ trên gì ạ à? trên diễn đàn để chúng ta biết khi nào đọc đáy anh chị em không có điều kiện học tập thì cũng không sao cả Dũng vẫn chia sẻ còn anh chị em có điều kiện học tập thì chúng ta hiểu rõ hơn nguyên lý và được thành thực hành nhiều hơn thế thôi nó cũng không khác nhau nhiều đâu anh chị em sẽ học thực hành nhiều hơn và được Dũng hướng dẫn chi tiết hơn kỹ hơn còn anh chị em nào không biết hoặc là chưa có điều kiện học tập thì Dũng vẫn chia sẻ yên tâm là gì ạ những kiến thức miễn phí ở trên kênh của Dũng nếu bạn nào là gì ạ à, quan tâm đến khóa học này thì có thể đăng ký vào gì ạ à, khóa học VSA à, cái module này bắt đầu từ ngày hôm nay Dũng có à, đôi chút thay đổi để giúp cho chúng ta chuyển đổi nhanh hơn hiểu rõ hơn về thị trường và việc mà chúng ta đầu tư nó sẽ tuyệt vời hơn và khi mà chúng ta hiểu rõ A thì các bạn có thể thấy các bạn đầu tư phái sinh cũng rất là an tâm an tâm các bạn đầu tư gì ạ à? đầu tư vàng cũng rất an tâm các bạn đầu tư về uh, dầu các bạn có thể đầu tư dầu đầu tư vàng đầu tư phái sinh đầu tư những mặt hàng mà chúng ta thấy là pháp luật Việt Nam nó không cấm thì tất cả cái, cái hàng hóa trên các rủ chỉ số mà chúng ta đang thấy là hiện tại có rất nhiều hàng hóa trên các rủ chỉ số các bạn đầu tư phải viết A vào ứng dụng vào thì Dũng tin chắc là nó có kết quả và trong thời gian tới thì hệ thống của Dũng bắt đầu đi vào hoạt động thì cái việc mà à, các bạn sẽ được hỗ trợ đặc biệt là khi các bạn tham gia những cái chương trình à, chuyên sâu của bạn thì của Dũng của DVD thì các bạn được hỗ trợ mang tính chất là một một để các bạn thấy là các bạn đầu tư các bạn trải nghiệm các bạn thấy kết quả chứ không phải là các bạn học xong thì không biết là có kết quả hay không đấy lúng túng thì dũng biết rằng là hiện tại thì phần lớn chúng ta đi học ở các nơi khác thì sau khi học về thì khoảng 98 phần trăm là không có kết quả nên chính vậy chúng ta rất là bối rối nên để làm làm sao đảm bảo cho cái việc mà chúng ta có kết quả nhiều hơn thì trong thời gian tới à, những cái văn phòng của Dũng ở Hà Nội Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ chúng ta để chúng ta thực hành thậm chí chúng ta có thể thêm, tham gia lên những văn phòng của Dũng và ờ, được chúng ta sẽ được thấy là những cái trải nghiệm tuyệt vời trong quá trình đầu tư một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc chúng ta có những cái uh, giao dịch thành công uh, có thể giao dịch mà bán cổ phiếu có thể giao dịch các bạn lựa chọn như nào cũng biết nhưng thời điểm này thì DVD không giao dịch đơn giản thế thôi ạ Ok xin cảm ơn uh, mọi người và chúc mọi người uh, bình an hạnh phúc xin cảm ơn ạ